sĩ vô tình gặp nàng họa sĩ suy tình anh bên phải em bên trái mình bắn cả thế giới cứ như vậy ngày qua ngày vì chẳng thể điều hơi nhẹ nhàng sâu sắc khoảng cách giữa đôi ta gần lắm chìm vào trong đôi mắt nàng đã cho anh vào tầm ngắm đã có lúc đã nhiều câu hỏi rồi em xuất hiện thật ngọt ngào với muôn vạn lý do Vì em ngày đó em mộng mơ Anh chờ em anh nhớ Rồi anh bơ vơ thẫn thờ mỗi khi em hững hờ Upstar tụt ảo thương anh người yêu ngoài trời giá lạnh Fucking wow shit December Sydney nóng lắm em ơi Em bao lời hay giọt vào tai anh này Anh mau về thôi viết tiếp chuyện ta sau này ai đó rơi Ngốc nghếch em thầm nghĩ tình yêu vốn chỉ là trò chơi Vì em ngây thơ em mộng mơ Anh chờ em anh nhớ Rồi anh bơ vơ thẫn thờ mỗi khi em hững hờ Tay gõ giật nghệ môi em cuốn lấy thằng ngồi bên cạnh Trong cơn phê em nhìn hàng xóm ngỡ như là anh